Hello cả nhà, lại là Toàn đây Hôm nay Toàn sẽ quay uh, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú mở rộng Thì Toàn bắt đầu từ đường Đô Tơ 741 nha cả nhà Hướng hiện tại Toàn đang quay là vừa Bình Dương này Hướng này vừa Bình Dương Và Toàn quay ngược lại đây à, Toàn đang quay ngược lại Thì uh, đi vào hướng này Đi vào hướng này sẽ là vào hiện đội này Còn hướng theo đường Đô Tơ đây là đường vừa Đồng Xoài nha cả nhà đúng vào đèn tường và đường xoài rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ đây đây là đường vào hiện đại thì những cái nhà thái hiện tại ở khu vực này rất là đông dân cư rồi đó, và có nước bán dọc đường cũng khá nhiều đây cái nhà thái không ạ nước bán dọc đường khá nhiều nha tại vì ờ, cách đây ờ, khoảng 6 tháng thì ờ, cái lượng kinh doanh như chỗ này không có nha cả nhà có nhưng mà rất ít quán nhưng mà hiện tại tại sao ờ, quán kinh doanh mọc lên khá nhiều như thế này đây nhiều bên này cũng bỏ ở dọc đường này tức là quán nước người ta bán dọc đường nhiều và rất nhiều rồi khá nhiều nha vì tại vì hiện tại khu công nghiệp Bách Đồng Phú hiện tại đang khởi công và đang xây dựng và đang được xây dựng năm nhà máy rồi nha cả nhà đây chúng ta nhìn thấy một phát là đây khu công nghiệp Bách Đồng Phú luôn này đó cả nhà thấy không ạ à? xa xa nhà máy này đây là nhà máy này cái nhà thấy không cả nhà như vậy thì tính từ cái khu nghiệp bác đồng phú á, ra đường đê tơ rất là gần nó chỉ cách nhau cái, cái chỗ ờ, cái đám cao su này cái đường dây điện á cái đường dây điện cao thớ cái nhà thấy không ạ à? rồi như vậy thì khu vực này là khu công nghiệp bác đồng phú nói với từ cái này nè cả nhà từ đường đơ một bờ này à, đường đi vào này nhà thấy không ạ còn cái đường chúng ta đang chạy là đường Tân Phú Tân Lợi như cả nhà đây là khu dân cư đang được xây dựng nữa mình gọi cho mấy em á xem mấy em có nghe máy được không rồi alo alo vâng em nghe đây em nghe đây anh đang ở chỗ khu nghiệp bách đồng phú đây đâu, dạ đâu, anh quay em với. cái này là bách đồng phú mưa rộng nha rồi đang làm, rồi đợi xíu anh này từ đây chạy ra đường uh, DTV 41 chút xíu này lúc nãy anh định gọi em ở chỗ DTV 41 chạy vào luôn nhưng mà nhưng mà gọi không được anh nói luôn đó này từ đây là nhìn thấy luôn rồi ấy nhìn thấy ờ, đường DT rồi hả đúng rồi nhìn thấy đơ tơ đây này đó anh chị về ngược lại đường đơ tơ này ngược lại chạy ngược lại lại xíu cho anh này xung quanh buôn bán rồi này thế là là là xung, xung quanh buôn bán ờ, nhiều này tại vì ngày xưa là cũng có buôn bán nhưng mà ít lắm nhưng bây giờ khu nghiệp nó nó nó xây dựng á cho nên người ta mở quán ờ, Mới quán mà bán bán lề đường nó nhiều lắm à. Không, nằm đường bê tông chứ đối diện qua Đến anh về vậy trên trên số là đường nhựa nhưng mà trên ờ, thực tế nó là bê tông sau này nó sau này đổ chứ anh à này cái hướng này là hướng vào đồng xoài này rồi hướng này hướng, hướng này vừa, vừa, vừa Bình Dương này rồi cái đầu đầu rồi mặt trên rồi cái chỗ này là là hiện đội này đó. rồi dân cư đi đi vào này vào trong này à. rồi chạy một xíu xíu là là là là, là, là tới khu công nghiệp rồi hả à tầm 200 mà 200 300 gì đó à, tức là tới cái chỗ xe tái sau xe tái là công nghiệp rồi rồi bắt đầu từ đây là công nghiệp rồi này đấy em thấy nhà cái dài xây kia không ở đây thấy nhà máy đây không lúc nãy đứng này Ê, nhà máy đang xây dựng này vâng. bay bay lên cam nó nhìn đẹp hơn còn mình bay như thế này là mình thấy ờ, bờ ngang ở phía dưới vâng, không nhìn được anh nhìn được đó đó anh xây dựng nhiều lắm bây giờ anh chạy vô vô khu nghiệp trước anh chạy ra lô đất nha rồi vào đất luôn nha và đây là những những cái con đường mà vào khu vào khu nghiệp và nhà máy này rồi đây là đường của mình là đường Tân Phú Thắng Lợi đường đang chạy này hay là người ta hay còn gọi là đường hiện đại á là nó đó đó nhà máy đang đang đang đang làm này đang đang đang làm quyết liệt luôn tức là à, mình mua mình mua đóng đầu đúng không thì có ví dụ như mà chỗ anh hay làm hay là Vincomex là nó chưa làm gì hết nhưng mà cái này nó đã làm luôn rồi ừ, đấy. đấy hiện tại nói chung nó đã làm rồi này rồi bây giờ bây giờ cái ờ, lô đất của mình là đi xuống cái đường bê, bê tông này tức là trên trên số là hiển thị đường nhựa nhưng mà nó là đường bê tông nha rồi con đường ở ờ, đó đối diện với ờ, cái cống khu công nghiệp này rồi, rồi đối diện nhà máy này rồi đi xuống này cái uh, vị thì cái vị trí thì nó hơi à, xuống dốc thôi nhưng mà nó nó không có có gọi là quá dốc trên số là nó hiển thị đường à, đường nhựa nha à, nói chung là không biết đây đây người ta đang xem lùng đất nữa kìa kìa đấy người ta vô được người ta đứng kìa kìa thấy không hả nói chung là chỗ này giờ người ta tìm mua cũng nhiều lắm rồi hôm qua anh gửi cho em cái cái cái chỗ chất phi hạt đấy em nhớ không vâng. rồi đồ đốc mình đây đây đây đây đây đồ đốc này ngay chỗ cái cây này rồi, à. không anh này đó anh chỉ ờ, em em em em, em bật cái ấy lên đi bật cái vi vạch mà mà hôm qua anh gửi đi anh anh giải thích cho cái chỗ này này là nó có cái ờ, đám cao su này đó nó có đám cao su này hiện đây đường bê tông tới đây vâng. hiện tại nó làm tới đây nhưng mà sau này nó sẽ thông qua bên kia chỗ đây bây giờ chỗ đây là hồi xưa nó có cái ái này giống như là là là, nó đám rẫy người ta đào mưa người ta ái nước á vâng. cho nên là nó không có làm tới nó làm tới đây này nó bỏ cống luôn này thấy không à, nó làm tới đây xong rồi nó không làm nữa là thì khi nào mà cái, cái đám cao su này ờ, đền bù giấy tó này kia xong rồi á thì nó mới phóng qua rồi bật bật bật bật cái cái cái hình hôm qua anh gửi đây cái hình mà mà mà à, kiểm tra quy hoạch đó nha rồi em thấy em thấy rồi rồi anh giải thích cho anh kéo lên này rồi em nhìn rồi à, cái hình mà nó có đó chữ cái khuôn cái bách đồng phú anh anh anh anh nói vô là mở rộng ấy anh giải thích vô là mở rộng ấy rồi rồi em em mở ra đó, đó anh đang anh đang đang kéo lên này. anh mở ra cho cho coi tụi anh em mình nói chuyện nhiều dưới ai anh quay hình ảnh nhá anh quay hình ảnh xem nó nhiều ơ xe nó nhanh à lo quên anh anh kéo không kéo không kéo không va mà kéo là kéo cái cái cái cái anh ấy em từ nhóm ba anh em anh ạ rồi rồi rồi rồi rồi vô đây này đây đây em thấy không cái à, cái, cái, chấm à, màu xanh ấy chấm tròn nhóm màu xanh ấy là là vị trí lô đất của mình à, đứng đây à, rồi, rồi, rồi, rồi, em đây. rồi cái con đường mà nó đỡ chỗ mà cái đường mà màu vàng vàng to to ấy mà nó có chữ văn sự ấy mà hôm qua anh anh anh ghi đưa tao biển một anh kêu anh kêu nhầm ấy nhớ không rồi em thấy rồi đây con đường đó là con đường ờ, hiện đại ấy, là con đường lúc nãy nhựa chạy mới dọc ừ, các nhà máy đang xây ấy rồi em biết rồi rồi cái con đường nhỏ mà là có có cái gạch xéo xíu đó là là đường bê tông của mình đây là đường này rồi, rồi em thấy em ừ đấy như vậy thì thì thì thì cái uh, từ cái con đường này là đường nhựa Ờ, thì này nó nó phân lô rồi á cái hồi kiểu hồi xưa nó lên thu cư rồi phân lô á ờ chứ xung quanh đều là đất dự trữ công nghiệp kìa anh à, anh anh anh anh anh, anh, anh cái cái cái đường mà gạch á là là không phải đường bê tông mà là nó là đường đường đường đường nhựa bên kia đường nhựa bên kia đường nhựa bên kia kìa ở đây đó đó anh chạy anh đi đi bộ qua là đường nhựa bên đây này anh em thấy con nhiều phía sau này không đây này chỗ này cái đường nhựa này đây đường nhựa đây bạc cái anh à, bật cái à, quy hoạch ở đây lần ngay em vẫn đang thấy không à? bây giờ mới thấy à không thể kết nối sao người ta đang gọi cho em không ái được hả ta à đây đây đây, đây. đây đi chỗ đó nhựa đâu này cái này nhựa nó nó ra đây này ấy nó là là cái nhựa đây này sau này nó cong vô đó đó đó nó tiếp giáp với cái cái cái cái, cái đường của mình cái lô đất của mình kia kìa à. đó còn cái đường này đi thẳng vào bên kia đó trong này, này trong này nó phân lô nó nó quy hoạch ừ, đường bàn cờ á à, đó đó nó nó giống như một cái dự án ấy, ờ, nó đường nó nó nó nó nó là đường bằng cờ á rồi em hiểu em hiểu em hiểu vậy có mỗi chỗ đoạn đấy sao nó lại để bê tông mà chứ đúng là thật ra nó phải là đường nhựa mới là đúng ờ à, nó anh không anh không hiểu nữa nói chung là tên số là đường nhựa nhưng mà ờ, chắc hồi đấy ờ, nó làm hết kinh phí nó hết nó hết nhựa rồi đến đổ bê tông hay sao á <laughs> <laughs> như đây nhựa ngon lành như ờ, chỗ này cũng vậy tự nhiên chỗ kia nhựa chỗ chỗ này bê tông ờ à, nó nhựa là nhựa nhựa hết luôn chỗ kia như cũng nhánh vô nhựa cái này bê tông cái đây mà khu công nghiệp nó xây xong hết nên là chỗ này bắt đầu xây dựng nhiều này này đúng rồi thì đây đó đó đối đây là đối diện khu nghiệp rồi này tức là là khi mà à. uh, khu nghiệp nó xây xong á bắt đầu nhà máy nó hoạt động là công nhân nó về xong rồi là nhà đầu tư mới, vừa đã xây dựng nhà trọ rồi xong rồi cái người người ta ở đây người ta bắt đầu người ta kinh doanh buôn bán đúng rồi chỗ này thì hợp lý này ừ. nhanh lắm thấy ở trên nhanh nhà máy rồi nó xây rồi nhanh lắm tầm cỡ à, anh cho là hết năm nay đi là nó xây xong mấy cái này và khoảng giữa năm sau là nó vào nó hoạt động vâng. đó à, thì cuối năm bắt đầu nó phát triển cuối cuối cuối năm sau á được chưa anh quay tổng quan đi nha thì anh quay tổng quan xong rồi ờ, em vừa nãy có quay video từ ngoài vào rồi đúng không à có có quay thiện anh anh quay cho em vừa à, vừa vừa vừa vừa qua cho em là vừa quay luôn này à, em hình dung vậy Đấy, quay luôn rồi chừng lấy cứ úp lên thôi chứ nói chung là là cái cái cái đường bê tông này thì đường, đoạn đi xuống đây thì nó hơi dốc thôi nhưng mà nó không sao hết chỉ sợ nhất là cái đường điện ở phía phía phía phía trên trên đầu mình đấy đây này đó, nó hơi dốc nó hơi ái xuống đây thôi nhưng mà không sao thì giống như cái giống như cái nhà mà đôi di bảy của anh đó là anh cũng ở trên cái đoạn dốc đó nhớ không à, nó nó nó vậy đó rồi nên chạy vòng vòng anh vay cho em luôn thằng mấy là khu công nghiệp bắc đồng phú này đằng sau tôi thì là đất công nghiệp chung là toàn là có, uh, ờ, nó chưa, khu công nghiệp là mé bên kia mé bên này là dân cư ở mà làm sao mà nó này có mỗi tí chỗ này là đất cư nhỉ đó đất ở nhỉ còn lại toàn bộ là đất công nghiệp ấy. ờ cũng vậy thì uh, nó nó nó quy hoạch theo cái kiểu gì thứ hai nữa là trong trong công nghiệp này nó cũng phải có dân cư ấy. à quên con nữa đó anh chạy lên cái đường này để anh giải thích nữa cho rồi bây giờ anh chạy ra cái ờ, cái đường nhựa này còn trăm mét thấy thấy không là là là ấy rồi thế vậy chứ bây giờ là có người buôn bán rồi thì, thì xây dựng nhiều lên thì anh nghĩ là cuối năm người ta đưa đưa người ta mấy cái người buôn bán giống như anh mà bán lề đường á người ta đẩy xe vào đây người ta bán cho công nhân người ta bán cho mấy người làm xây dựng này vâng, rồi đó giờ thích luôn cái à, cái đường này nè cái đường này gọi là đường hiện đại này ở phía trong sâu trong kia kìa tức là ở phía mình đi nữa vào bên trong á là cái chỗ đó là cái chỗ giống như là cái chỗ tam giác cái chỗ uh, điểm mà uh, tập trung của các tuyến đường mình đã đi ngang qua ví dụ như cái tiếng mà xuyên tâm mà mà mà nó cái các, các tiếng mà một hai ba bốn ấy nó nói từ uh, Tân Lập từ xuống uh, Đồng Xoài ấy lên Đồng Tâm ấy là nó còn cắt đi ngang qua đường này là cái đoạn trong kia kìa đoạn trong kia người ta gọi là đoạn cầu ký ấy. vô trong kia tầm mấy cây nữa đó rồi à, cái có tiếng đường mà DH507 ấy gần cái chỗ shop anh ấy nó nó gần shop anh mà đi sâu vào phía sau shop anh ấy em em định hướng được hướng đấy không không phải hướng vào Bình Dương đâu đường DH507 là có một hướng là về Bình Dương đúng không một hướng mà đi đi đi đi đi, đi, đi hướng hướng ngược lại bên này này thì con đường 507 nó cũng cắt qua cái đoạn đó cắt qua cái đoạn đường này này đó là cái giống như cái điểm này là điểm điểm điểm giao cắt của các à, các con đường đó và vào trong đó tầm khoảng 4 à, cây 5 cây nữa là là cái đoạn điểm nhiều điểm giao cắt Đâu, ờ, chỗ đây sầm uất anh này nếu mà khu công nghiệp đang xây lên rồi khu này em đảm bảo trong vòng một năm này ừ, tầm à, tầm hai năm thì bây giờ nó đang xây này anh cho cuối năm là nó nó à, nó, nó còn hoàn thiện này cuối năm nó còn hoàn thiện chứ còn về tiến độ thì nhanh hay chậm thì thì cái đó do công trình nó nó, nó làm mình nó mới biết mình không biết được vâng chỗ này mới có công ty xí nghiệp chi nhà dân thì được đầu ngoài nhỉ dân cư chưa về mấy ba một trăm sau thì ờ, công ty xí nghiệp nhưng mà tôi ờ, đó đây này đó à, dạ. khoảng à, 500 m 700 m là ra đơ tơ vào vào trong kia là khu dân cư tức là vào cái đoạn mà anh kêu là đi các điểm giao cắt á là khu dân cư và bây giờ anh chạy vòng vòng à, ở đây anh chạy cái à, à, khu công nghiệp đó anh sai nó có đến anh này nó đỡ tên nhà máy rồi luôn rồi á đúng rồi đó dựng đất mà nó dựng khu đất đấy đấy đây này đấy này bay lên cao nhìn nhìn nhìn nó mới rõ hả? không anh anh đây đây đây anh anh vay nãy giờ nữa gọi em là vay luôn á rồi về anh đúp lên để ờ, á còn không anh cắt ra đoạn đoạn đoạn anh anh anh gửi cho em anh ơi thì cái này nó cũng khác gì VC3 ấy nhưng mà VC3 thì nó chưa xây dựng như thế này à. thì, ờ,

Vâng cho đấy. Đây phòng trọ cũng ngon rồi. À. 80 xây dựng cũng được là một à, một ký ốt với lại à, bốn phòng trọ, hơn ờ, rồi năm phòng trọ, một ốt, năm phòng trọ. Đúng rồi, xây giống như ờ, cô Anh đó. Và anh ơi ở dưới Mỹ Phương là 150 mét vuông là được một ký ốt, bốn phòng trọ thì ở đây là 180 thì cũng phải được một ký ốt với lại à, năm phòng anh ạ. ốt ừ, được một căn nhà, ký ốt là là là là được cứ ờ, năm phòng xếp phòng trọ là không? còn nếu mà xây căn nhà à, nếu mà xây căn nhà thì được 4 phòng trọ đấy còn nếu mà xây kiosk thì là một à, một kiosk với lại ừ, năm phòng à con này nó đang nó đang tập trung nó nó xây này đường anh ạ đường. Ừ, bên bên này bên, ừ, bên này có nhà máy người ta hoạt động lâu rồi cái này hình như nhà máy gỗ nhà máy này hoạt động lâu đây này đây đứng đứng từ đây rồi nhìn thấy đơ à, tơ luôn kia kìa đấy anh à. ơi vậy ngày trước đất ở đây cũng phải chín trăm mấy một tỷ gì nữa thế chị na kêu chị na đang có cái nô chín trăm mấy đất mà thế hả ờ cũng ở tân phú đây này à chín trăm mấy mới đây hả nhưng mà vâng mà nô đấy bây giờ của nô của chị na có trăm bảy mét vuông thôi Vậy là như chị nói cái lô mà chị mới mới mới mua mới ký quá đúng rồi đúng rồi đúng rồi ở à, đây thì bạn là chín trăm rưỡi đấy lô đấy này nằm ở trên à, trên trên trung tâm à, huyện đi ờ, thẳng cổng viện rồi bạn à, đi đi vào đấy khu vực ờ, trong đấy mua ờ, chị Lan chị mua cái con bé em làm cùng với anh với ai đầu tư chung với anh luôn à nhưng mà nó đấy là trong khu dân cư thì cũng không liền kề khu công nghiệp ờ à, đúng rồi dân cư thì nó không có nó không có khu nghiệp như này còn này là nhưng mà tính ra đô này ngon hơn thì anh này vì đối diện khu công nghiệp sau này sẽ phòng trọ hay là bán cho dân dân dân ở trong này người ta mua ở nó cũng thuận tiện hơn này đúng rồi với phát triển nhanh hơn là tại vì nó đang xoay như thế này rồi ừ đây, anh ơi vậy anh cứ ấy đi nha về gửi video cho em nhé ờ đã lắc gì anh cách anh gửi luôn cho vâng vâng gửi liền đi để em báo cho bé em chứ giá này tốt quá mà ừ bọn tôi giờ mình cũng cái xe kiếm được cái xe mà anh em cần đi đi <laughs> không thuê xe đã quen thương chồng em học nhanh lên lấy cái lấy cái bằng đi rồi kiếm cái xe để đưa anh em đi cho nó thuận tiện chứ mỗi lần đi thuê xe cực một chết À, thôi nói nói à. chuẩn bị uh, công nhân rồi nó lên là cái đường cái dọc đường này nó bán ờ, nước còn nhiều lắm này giống y chang cái cổng khu Bắc Đồng Phú đi vào anh. À rồi đúng Nên rồi. Chỗ cổng Bắc Đồng Phú đông kín mít hai bên này làm gì có đất dương đấy. À đúng rồi đó đó đó đó. Đông dũng có gì vậy đó, không khác gì hết đó. Đây được đấy anh ạ được hợp lý về gửi cho em luôn nha rồi rồi rồi rồi, rồi. thôi tắt cái đó anh chạy về luôn anh ơi anh nhớ chụp vài tấm hình đi anh chụp vài tấm hình đường ngoài này đến đường ở trong đất đi nhá ờ rồi đó nói anh tắt à, anh chụp ok ok để rồi. em báo lại nó tiền dạ. rồi rồi rồi rồi rồi, rồi.